Thứ tư, thiền sinh cũng phải nhìn các hướng. Hướng ở đây có nghĩa là phần trên, phần dưới của cơ thể. Từ rốn trở lên là phần trên, từ rốn trở xuống là phần dưới. Như vậy, thiền sinh biết đây là phần trên của xác chết và đây là phần dưới của xác chết. Thiền sinh cũng phải quán sát ta đang đứng ở hướng này hình ảnh của sự ô trường hay xác chết ở hướng kia. Ta đang ở đây, hướng Nam, và xác chết đang nằm ở kia, hướng Bắc. Thứ năm, thiền sinh cũng phải ghi nhận vị trí hay chỗ của xác chết. Vị trí ở đây có nghĩa là tay ở chỗ này, chân ở chỗ kia, phần giữa của cơ thể ở chỗ này, vân vân hay ta đang ở chỗ này, hình ảnh ô trượt đang ở chỗ kia. Thứ sáu, thiền sinh cũng phải ghi nhận giới vực. Xác chết này có giới vực bên dưới là gót chân, có giới vực phía trên là đỉnh tóc, và giới vực chung quanh là da. Không gian cũng được quy định giới vực, chẳng hạn như khoảng không gian đã được chứa đầy bởi 32 thể trượt. Bằng cách này, thiền sinh nhận ra giới vực của xác chết. Đây là giới vực của tay, của chân, của đầu, của mình, hay phần cơ thể này, phình trướng, vân vân. Phải là xác chết mà khi thiền sinh quán sát, tâm tham ái không phát sinh. Bởi vì dầu nhìn một xác chết, đi nữa thì tư tưởng tham ái cũng có thể phát sinh nơi thiền sinh. Chỉ khi nào chắc chắn rằng xác chết này không làm phát sinh tham ái, thì thiền sinh mới có thể đến gần mà quan sát. Thiền sinh phải nỗ lực phát triển tri giác hay ý niệm về sự ô trượt theo sáu cách trên. Khi thiền sinh nhắm mắt mà có thể thấy được hình ảnh của xác chết thì thiền sinh đã học được cách quán sát. Thiền sinh phát triển cho đến khi đạt được sơ tướng. Nếu thiền sinh không thể đạt được tướng bằng sáu cách quán sát trên, thì thiền sinh phải tiếp tục nhận biết sự ô trượt bằng năm cách bổ túc. Thứ nhất, sự ô trượt có thể nhận biết qua chỗ tiếp giáp của xác chết. Tiếp giáp ở đây là 14 chỗ tiếp giáp chính, 3 chỗ tiếp giáp ở tay phải, 3 chỗ tiếp giáp ở tay trái, 3 chỗ tiếp giáp ở chân phải, 3 chỗ tiếp giáp ở chân trái, một chỗ tiếp giáp ở đầu, một chỗ tiếp giáp ở lưng. Thứ hai, tiếp theo, thiền sinh hãy quan sát chỗ mở. Chỗ mở ở đây là những cái lỗ ở giữa những cánh tay và một bên mình, lỗ ở giữa những chân, lỗ của bao tử, lỗ của lỗ tai hay tình trạng đóng mở của mắt và miệng. Thứ ba, thiền sinh cũng phải quán sát sát chết qua chỗ lõm như là hốc mắt, phần trong của miệng hay ổ nách. Thiền sinh cũng phải quán sát ta đang đứng trong một chỗ lõm và xác chết đang nằm trong chỗ lõm. Thứ tư, kế tiếp, thiền sinh phải quan sát chỗ lồi, có nghĩa là bất kỳ chỗ lồi nào như đầu gối, ngực hay trán, thiền sinh cũng phải quan sát như sau. Ta đang đứng trong chỗ lồi, xác chết đang nằm trong chỗ lồi. Thứ năm, cuối cùng, thiền sinh phải quan sát những vật chung quanh như toàn thể xác chết và khu vực quanh xác chết. Sau khi đã chú tâm đến những điều trên, thiền sinh niệm thầm trong tâm, phình trương, phình trương, phình trương, giống như đó là một cơ thể phình trương vậy. Nếu chăm chú quan sát cơ thể bằng sáu cách chính và năm cách bổ túc, thiền sinh chắc chắn sẽ đạt được hình ảnh hay tướng của sự ô trượt. Thiền sinh quán sát và nghĩ đến sự ô trượt nhiều lần, mười lần, trăm lần, ngàn lần hay mười ngàn lần, cho đến khi thiền sinh đạt được hình ảnh hay tướng. Thiền sinh đạt được tướng có nghĩa là thiền sinh có thể thấy được sát chết hình trương khi nhắm mắt lại. Nếu tỳ khưu đạt được tướng nhưng không đạt được đích cuối cùng của việc hành thiền ở nghĩa địa, thì thầy tỳ khưu phải trở về chùa, vì thầy không thể ở mãi trong nghĩa địa. Khi thầy trở về chùa, thầy phải ghi nhớ tất cả những gì trên đường trở về chùa. Thầy ghi nhớ về phương hướng, hướng đông hay hướng tây, hướng nam hay hướng bắc. Thầy cũng ghi nhận những gì thầy thấy như là tảng đá, cội cây, bụi cây, vân vân. Ghi nhận những gì trên đường đi và về có nghĩa là thiền sinh luôn luôn giữ tâm chánh niệm hành thiền. Khi trở về chùa, nếu có ai đặt câu hỏi, nhất là những câu hỏi liên quan đến giáo pháp, thầy phải trả lời. Thầy không được tránh trả lời. Khi về đến chùa, có thể thầy có vài bổn phận phải làm đối với các thầy tỳ khưu khác. Khi trả lời câu hỏi hay khi làm bổn phận với các thầy tỳ khưu khác, thì tướng mà thầy đã đạt được có thể bị mất và không thể nhắc lại được, bởi vì thầy đã bị phóng tâm. Khi thiền sinh cư sĩ trở về từ nghĩa địa, họ cũng phải trả lời các câu hỏi và làm các bổn phận tương tự. Khi thiền sinh đã bị mất tướng mà không thể trở lại nghĩa địa để hành thiền, thì thiền sinh phải dùng tâm đi ra nghĩa địa, nơi xác chết đang vất bỏ, rồi đi ngay trở về. Bằng cách này, thiền sinh có thể tạo lại tướng. Phương pháp ghi nhận sự vật dọc theo đường đi và về nơi quán sát tác chết là một sự hỗ trợ tốt đẹp cho việc hành thiền. Thiền sinh sẽ nhớ lại tảng đá nhỏ, tảng đá lớn, vật chỗ này, vật chỗ kia, cho đến khi thiền sinh ôn lại hết mọi vật trên đường. Thiền sinh nhớ trong tâm tất cả chi tiết trên đường đi và những tướng ô trường. Khi thiền sinh đạt được tướng gọi là học tướng trở lại thì tướng này sẽ hiện ra đối với thiền sinh thật là đáng sợ và ghê tởm thiền sinh an trú vào đó nhiều lần và ghi nhận ô trượt ô trượt ô trượt hay bình thường bình thường bình thường cho đến khi hình ảnh tâm tâm thật rõ ràng tướng hay hình ảnh tâm tâm có thể xuất hiện nhưng không có vẻ gớm ghiếc và thân hình rất mập mạp và đã ăn no tướng đó gọi là sơ tướng sau đó những chướng ngại sẽ không còn trong tâm thiền sinh và thiền sinh sẽ nhập định. Đó là cách mà tỳ khưu hay cư sĩ muốn hành thiền đề mục quá sát tử thi phải thực hành. Thanh tịnh đạo kể ra 10 đề mục quá sát tử thi. Nhưng kinh đại niệm xứ này chỉ kể ra 9 giai đoạn tan rã của tử thi. Sau khi quan sát thấu đáo các đề mục tử thi thiền sinh sẽ đắc thiền. Sau khi đắc thiền, thiền sinh có thể lấy tầng thiền này làm đề mục cho thiền minh sát. Thiền sinh có thể ôn lại những yếu tố của tầng thiền mà mình đã đắc, theo dõi yếu tố của các tầng thiền đến và đi, sinh và diệt. Thiền sinh nhìn thấy các yếu tố của các tầng thiền sinh khởi rồi diệt tận. Từ giai đoạn này thiền sinh có thể đạt đến các tuệ minh sát tiếp theo cho đến khi đạt đến tuệ minh sát cuối cùng và giác ngộ niết bàn. Bởi vậy, có thể dùng đề mục tử thi để hành thiền vắng lặng trước rồi chuyển sang thiền minh sát. Có thể thực hành phương pháp được mô tả trong kinh sách này để tạo nên ý niệm hay tri kiến về sự ô trượt và ý thức được sự nguy hiểm và sự bất toàn của cơ thể con người. Khi ý niệm hay tri kiến về sự nguy hiểm và bất ổn khởi sinh trong tâm thiền sinh, thiền sinh thấy tri kiến này sinh lên rồi diệt mất. Thiền sinh cũng nhận thấy là tâm nhận biết được sự sinh diệt này cũng sinh rồi diệt. Thiền sinh thấy sự sinh diệt của tâm và sự sinh diệt của đối tượng của tâm đó là xác chết. Thiền sinh tiếp tục thực hành như vậy cho đến khi đạt thánh quả. Khi thiền sinh lấy đề mục tử thi để hành thiền minh sát, thì thiền sinh không cần phải đến nghĩa địa, bởi vì điều quan trọng trong thiền minh sát là áp dụng sự ô trượt của tử thi vào chính cơ thể mình. Xác chết thật là ô trượt và ghê tởm cơ thể này cũng vậy. Cơ thể của ta cũng không thể ra ngoài đặc tính này. Ở các xứ Tây Phương, việc hành thiền quan sát tử thi thật khó khăn, bởi vì bạn không thể thấy tử thi ở nghĩa địa được. Ở Hoa Kỳ, xác chết thật trang điểm như một người đang nằm ngủ. Mặt này thật đẹp. Khi nhìn xác chết, bạn không thể nào khởi được ý niệm ô trượt bạn có thể tìm một vài tấm hình về xác chết, nhưng hình ảnh về xác chết cũng không đầy đủ chi tiết, bởi vì bạn không thể nào tìm thấy xác chết bình trương, bị tan rã hay bị cắt thành nhiều mảnh, vân vân. Ngày nay, ngay tại các quốc gia đông phương, bạn cũng khó tìm thấy một xác chết đang ở trong tiến trình hủy hoại. Chúng ta đã tìm hiểu tính tình, chúng ta đã tìm hiểu tiến trình đầu tiên là tác chết tình thương. Từ tiến trình thứ hai đến tiến trình thứ tám của xác chết bị hủy hoại được ghi trong kinh đại niệm xứ là bị quạ, diều hâu, kinh kên, chó, báo, cọp, trồn và bị đục quét bởi dòi. Bị quạ, diều hâu, kinh kên, chó, báo, cọp, trồn ăn và bị đục khoét bởi dòi Chỉ còn lại xương nối nhau bởi gân với chút ít thịt dính vào đó. Chỉ còn lại xương nối liền bởi gân, bê bết máu, không thịt. Chỉ còn lại xương nối liền bởi gân, không thịt, không máu. Chỉ còn lại xương rời rã, rải rác khắp nơi. Đây là xương tay, đây là xương chân, xương cầm, xương vé, xương đùi, xương sống và sọ. Chỉ còn lại xương tơ bạc màu như vỏ sò ốc. Chỉ còn những xương cũ trên một năm nằm thành đống. Tiến trình hủy hoại thứ chín như sau. Khi thầy tỳ khưu thấy cơ thể vất bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn là những xương vụn nát như bụi, thầy tỳ khưu đang áp dụng tri giác này vào chính cơ thể mình. Thật vậy, cơ thể này của ta cũng có cùng đặc tính như vậy, nó cũng sẽ trở nên như cơ thể kia và không vượt ra ngoài đặc tính này được. Như vậy, chúng ta đã nói đến chín tiến trình của xác chết, từ xác bình trương cho đến xương rã mục và vụn nát. Còn có một loại thiền khác về sự ô trượt, gọi là thiền về xương. Nhiều người lấy xương làm đề mục thành thiền. Khi thiền sinh thực tập loại thiền này lâu ngày, thiền sinh sẽ thấy chỉ có xương mà thôi. Dầu một vài người đang còn sống, nhưng dưới mắt thiền sinh thì đó chỉ là những bộ xương. Sau đây là câu chuyện về trưởng lão Mahatissa trên đường vào làng khắc thực. Trưởng lão Tissa gặp một cô gái Cô gái này đã gây gỗ với chồng và đang trên đường trở về nhà cha mẹ mình. Khi cô gái gặp trưởng lão Mahatissa thì cô gái cười. Trưởng lão Mahatissa thì thấy hàm răng của cô gái và thấy toàn thân cô chỉ là một bộ xương. Trưởng lão đã hành thiền về đề mục xương và đã đạt được tri giác về sự ô trượt của cơ thể nên thấy mọi cơ thể chỉ là những bộ xương. Khi thấy bộ xương đi qua, trưởng lão phát triển thiền minh sát và đắc quả A-la-hán. Người chồng đuổi theo vợ, gặp trưởng lão Mahatissa, đang hỏi xem trưởng lão có thấy người đàn bà nào đi trên đường này không? Trưởng lão Mahatissa trả lời, tôi chẳng thấy người đàn ông hay người đàn bà nào đi trên đường này cả. Tôi chỉ thấy một bộ xương đi trên đường này thôi. Đó là kết quả của việc hành thiền trên đề mục tử thi. Đến đây, chúng ta chấm dứt phần quán sát thân. Có 14 đề mục hành thiền hay quán sát thân, đó là quán sát hơi thở, quán sát tư thế, chánh niệm và tỉnh giác, quán sát thân ô trượt, quan sát tứ đại và quan sát chín loại tử thi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu quan sát thọ trong thọ. Chúng ta có nhiều loại cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Cảm thọ ở đây phải được hiểu là cảm thọ về tâm. Khi đau, bạn cảm thấy đau, và tâm cảm thọ này tiếng Pali gọi là Vedana. Mỗi khi nói đến Vedana, bạn phải hiểu đó là lạc thọ, khổ thọ và vô ký thọ. Thiền sinh quán sát hay ghi nhận sự khổ, sự lạc hay sự vô ký của cảm giác là hành thiền quán sát cảm thọ. Đức Phật dạy Và này các thầy tỳ khưu, tỳ khưu quán sát thọ tâm thọ như thế nào. Ở đây, này các thầy tỳ khưu, khi có lạc thọ, tỳ khưu biết tôi có lạc thọ. Khi có khổ thọ, tỳ khưu biết tôi có khổ thọ. Khi có vô ký thọ, nghĩa là cảm thọ, không khổ, không lạc, tỳ khưu biết tôi có vô ký thọ. Khi có thế tục lạc thọ, tỳ khưu biết tôi có thế tục lạc thọ. Khi có phi thế tục lạc thọ, thì cứ biết tôi có phi thế tục lạc thọ. Khi có thế tục khổ thọ, thì cứ biết tôi có thế tục khổ thọ. Khi có phi thế tục khổ thọ, thầy tỳ khưu biết tôi có phi thế tục khổ thọ. Khi có thế tục vô ký thọ, thầy tỳ khưu biết tôi có thế tục vô ký thọ. Khi có phi thế tục vô ký thọ, thầy tỳ khưu biết tôi có phi thế tục vô ký thọ. Chúng ta hãy tìm hiểu đoạn kinh trên đây. Bất kỳ cảm thọ nào khởi sinh, tiền sinh cũng đều phải ghi nhận và quan sát. Đó là lời dạy của Đức Phật về việc quan sát cảm thọ. Khi bạn có cảm giác đau, nhức hay tê cứng trên cơ thể thì bạn phải chú tâm vào nơi có sự đau và ghi nhận sự đau nhức hay tê cứng này bằng cách niệm thầm đau đau đau hay tê tê tê hoặc ghi nhận sự đau sự tê đó khi bạn có cảm giác tốt cảm giác vui bạn có thể ghi nhận vui vui vui hay tốt tốt tốt hoặc có thể vừa ghi nhận vừa niệm thầm vui vui vui hay tốt tốt tốt thiền sinh có biết được cảm thọ vô ký cảm thọ mà thiền sinh biết được khác với cảm thọ mà người không hành thiền biết mặc dầu khi có cảm thọ tốt thì bạn biết rằng bạn đang có cảm thọ tốt và khi có cảm thọ xấu thì bạn biết rằng bạn đang có cảm thọ xấu nhưng như thế không hẳn là hành thiền minh sát thiền hành thiền sinh hành thiền minh sát thấy hay quán sát cảm giác chỉ là cảm giác thôi không phải cảm giác của một người không phải cảm giác trường cửu bất biến giống như trong khi đi hành thiền trong khi hành thiền quán sát thì đi phải ghi nhận đi đi đi ở đây khi có cảm giác, thiền sinh phải ghi nhận cảm giác, cảm giác, cảm giác. Sự hiểu biết của người thiền sinh hoàn toàn khác biệt sự hiểu biết của người không hành thiền. Tâm của người không hành thiền không thể không thể tách rời khỏi khái niệm về một chúng sanh hay ý niệm về tự ngã. Bởi vậy, sự hiểu biết của họ không phải là thiền minh sát. Trong khi đó, tâm của thiền sinh có thể thấy rằng chỉ có cảm giác mà thôi, chỉ có cảm giác vui hay cảm giác không vui mà không có ai có cảm giác cả. Không thể nói rằng cảm giác này là của ai hay của chúng sanh nào, thiền sinh cũng biết rằng cảm giác này không tồn tại lâu dài. Khi bạn có cảm giác đau và bạn ghi nhận đau, đau, đau, thì bạn cần phải ghi nhận từ 10 đến 15 phút có thế thì bạn mới thấy rằng cái đau này không có gì hằng cửu, không phải chỉ có một khối đau. Một cái đau này đi, một cái đau này đến rồi đi, một cái đau khác đến rồi đi. Bạn thấy sự đau không phải là cái gì liên tục, mà sự đau biến đổi không ngừng. Khi bạn đã nhìn xuyên thủng sự liên tục, nghĩa là bạn không thấy gì có sự liên tục cả, tức là bạn đã thấy đặc tính vô thường của sự vật. Sở dĩ bạn không thấy được sự vô thường vì ảo tưởng về sự liên tục đã che giấu đặc tính vô thường. Khi bị ảo tưởng về sự liên tục chi phối, thì bạn sẽ dính mắc vào quan niệm trường cửu và bền vững của sự vật, cho rằng sự vật trường cửu và bền vững. Khi ý niệm về sự liên tục bị loại bỏ, thì bạn sẽ thấy rằng sự vật hiện ra rồi biến mất, chinh diệt không ngừng. Bạn có lạc thọ dính liền với sự vật mà bạn gần gũi hay tiếp cận trong cuộc sống. Hình sắc, âm thanh, mùi, vị, tư tưởng và những gì mà bạn nghĩ rằng chúng là sở hữu của bạn. Như vợ, chồng, con cái, vân vân. Lạc thọ tùy thuộc vào các sự vật thế tục, nên được gọi là thế tục lạc thọ. Khi có loại lạc thọ này, bạn phải ý thức và ghi nhận vui, vui, vui hay tốt, tốt, tốt. Đôi khi bạn có khổ thọ, như bạn cảm thấy buồn, xuống tinh thần, khi bị mất mát, xa lìa những vật sở hữu hay đồ đạc có giá trị, bạn cảm thấy tiếc nuối, buồn bực hay nóng giận. Đó là những khổ thọ thuộc về thế tục. Điều này cũng có thể xảy ra cho thiền sinh khi thiền sinh nghĩ đến những gì không tốt đẹp đang xảy ra cho mình. Khi có những cảm thọ như thế xảy ra, thiền sinh phải chánh niệm và ghi nhận, tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc nuối, buồn, buồn, buồn, hay giận, giận, giận. Vô ký thọ là cảm giác không vui, không khổ. Đôi khi đang hành thiền, thiền sinh tiếp xúc các đối tượng giác quan với tâm không vui, không khổ, và cũng không thể vứt bỏ đối tượng đó. Đó là cảm thọ vô ký đi kèm với tham ái, khởi sinh trong thiền sinh. Cảm thọ như thế gọi là thế tục vô ký thọ, cũng còn gọi là tâm xã, tùy thuộc vào sự vật thế tục, hay tâm xã đi kèm với si mê. Tiếng Pali gọi cảm thọ này là Anya Nupekha có nghĩa là bất tri xả, xả do không biết. Bạn cũng có thể có phi thế tục lạc thọ, phi thế tục khổ thọ và phi thế tục vô ý thọ. Đó là những cảm thọ khởi sinh trong lúc bạn đang hành thiền. Thế nào là phi thế tục lạc thọ? Khi hành thiền, bạn có thể có tâm định tốt hay thấy được sự sinh diệt của sự vật, bạn bè có cảm giác vui vẻ thích thú. Bạn cảm thấy thật hạnh phúc, đến nỗi bạn muốn đứng dậy nói cho mọi người biết rằng mình đang có cảm giác thích thú như vậy. Bạn khó có thể chế ngự những cảm giác này. Cảm giác như vậy có thể đến với tiền sinh, đặc biệt là lúc thiền sinh đạt đến tầng mức có thể thấy rõ sự sinh diệt của các hiện tượng. Thiền sinh không nên có các cảm thọ đi kèm với tham ái. Thiền sinh phải ý thức và chánh niệm trước các cảm thọ này. Nếu dính mắc vào cảm thọ này, thì thiền sinh sẽ đứng mãi ở đây mà không tiến bộ thêm được nữa. Thế nào là phi thế tục khổ thọ? đôi khi thiền sinh không thể hành thiền tốt đẹp theo ý muốn. Mặc dầu đã cố gắng, nhưng tâm thiền sinh không thể nằm tên đề mục được. Lúc bấy giờ, thiền sinh cảm thấy chán nản hay thất vọng. Đó là khổ thọ phi thế tục. Đôi khi thiền sinh đạt được một tầng thiền nào đó rồi lại bị rơi xuống nên có cảm giác buồn bã hay tiếc nuối. Khi có các cảm giác này, thiền sinh phải ghi nhận buồn buồn buồn hay tiếc nuối, tiếc nuối, tiếc nuối và chế ngự nó. Câu chuyện về vị trưởng lão sau đây cho thấy phi thế tục khổ thọ là một trở ngại trong lúc hành thiền. Một vị trưởng lão rất thông thái kinh điển, thầy dạy 18 nhóm học trò có đến 30.000 tỳ khưu thực hành theo lời dạy của trưởng lão mà đắc quả A-la-hán. Một trong những người học trò của thầy, một hôm ôn lại những đặc tính quý báu của mình, rồi nghĩ đến thầy và tìm hiểu xem thầy mình đã giác ngộ chưa. Thấy thầy vẫn còn là người thế tục, nên người học trò đến gặp thầy để giúp đỡ thấy người học trò đến, vị thầy hỏi, Sư đến đây có việc gì? Người học trò đáp, con muốn nghe thầy thuyết pháp. Thầy không có thì giờ, thầy rất bận. Con chỉ hỏi pháp khi thầy vào làng thất thực. Không, sẽ có nhiều người cùng đến hỏi thầy. Vào lúc ấy nên thầy không trả lời được. Người học trò tiếp tục xin thầy cho mình gặp vào những giờ khác nhưng những lời đề nghị của trò đều bị thầy từ chối vì lý do bận việc. Cuối cùng, người học trò nói với thầy, Bạch thầy, bộ thầy không có được một chút thì giờ, dù chỉ vài phút thôi sao? Nếu thầy không có chút thì giờ nào, thì có lẽ thầy cũng sẽ không có đủ thì giờ để chết nữa. Thầy luôn luôn bận rộn. Thầy chẳng khác nào chỗ tựa lưng của chiếc ghế. Thầy chỉ để cho người khác dựa lưng vào, mà thầy, thầy chỉ để cho người khác dựa lưng vào thầy, mà thầy không dựa được chính mình. Nói xong, người học trò bỏ đi. Vì thầy cảm thấy tâm rung động và quyết định hành thiền. Thầy nghĩ rằng mình có thể trở thành một vị A-la-há trong vài ba ngày. Nghĩ vậy, nhưng thầy không hề nói cho ai biết. Thế nhưng mấy ngày trôi qua, thầy vẫn chưa đạt đạo quả A-la-hán. Thầy để hết kỳ hà để hành thiền, nhưng cho đến cuối hạ, thầy vẫn chưa đạt được gì cả. Thầy cảm thấy buồn khổ nên thầy khóc mãi. Thiền, trong 29 năm nữa, nhưng đến cuối hạ thứ 30, thầy vẫn chưa thấy được chân lý thầy rất buồn khổ và khóc lớn. Lúc bấy giờ, một vị địa tiên đến gần thầy rồi cũng khóc lớn. Thấy vị địa tiên khóc, thầy bèn hỏi, ông là ai? Tôi là một địa tiên. Tại sao ông khóc? Thấy thầy khóc, nên tôi nghĩ rằng chỉ cần khóc thôi thì tôi cũng có thể đạt một hay hai quả thánh. Thầy tỳ khưu Giáo sư nghe thế buồn khổ hết sức và tự nhủ, bây giờ ngay cả vị địa tiên cũng chế giễu ta, vậy thì ta không nên buồn khổ hay quá thất vọng. Thế là vị trưởng lão vứt bỏ mọi thất vọng buồn rầu. Vị trưởng lão tích cực tinh tấn hành thiền với tâm thanh thản, thoải mái, nên chẳng bao lâu sau đắc quả A-la-hán.